Chê rồi gặp anh em sinh đôi nhà bọn nó rồi Cái gì đấy? Ôi anh em sinh ba luôn mà, à đâu, sinh đôi à Sao sao? Tim thịt lợn này <laughs> Ui, khéo mẹ avatar đôi các thứ, người, người yêu đấy Bắn cho nó chia tay đi em Không biết ai là con gái <laughs> vào vào vào vào vào chat luôn hỏi luôn từ nhá theo em đoán ấy thế là Z chuẩn rồi nó nó phải là Z không Z có chim đúng không Z Z là con trai Brit là con gái ta chắc luôn ừ, hợp lý hơn đấy yeah. À? Man, chưa sụp Anyone Chết mẹ, tua rồi. Yeah. Có đấy. Có, có, mít này. Targets destroyed. Enemy down. Bỏ. Đây đây đây đây Trên trên trên trên có. Ui dồi, 80 80, xe 80. One enemy remaining. Đây. Ui. Không có tiếng B. Có tiếng mid đấy. Mà thằng Cypher này hai lần nữa chưa chửa Một long này, một bên long này. Đấy chưa? Má như bắn bắn tay mấy má. Đấy, có một thằng ở đây này. Có quả có quả gì ở đây này? để anh mày đùa à, tao tính rồi mày đùa tao tính rồi tấm tôi tấm ấy tính rồi tính rồi tính rồi tính rồi tính rồi ôi ôi ôi ôi Feels good, doesn't it? Now do it. Nó vô, nó vô, nó vô. Trong nhà kìa phải luôn mồm ta luôn ừ. phải luôn nó ngồi ở nhà luôn ạ à. thế chịu ơi phải luôn vua đi con vua đần đấy rồi bạn attack cái gì toàn ở nhà hết đây 30 seconds left. Ở zone B này. hey brother Không, xin lỗi bảy em Last player standing Người bên rồi ôi, anh muốn nhập rồi, ôi rồi ôi Tuấn đẩy đi Tuấn Có người gọi, có người gọi, có người gọi Đấy đâu, chết nhiều lắm Ada ada Bang. Mày uống bia đâu? Bố này chơi game mẹ chữa tách cái đéo gì. Ôi. Anh anh anh. Anh nghe thấy cái gì không? Có. Mẹ okay. mày spy rơi nhá. Spike down A. Enemy spotted A. Enemy marked. Ôi giời. Ôi đừng đấu với nó nữa Tuấn ơi. There they are tăng giám đốc bên này Nó qua nó qua nó qua One enemy remaining. Trên trên cuối. Spike down, attacker spawn. Còn mẹ ăn. Đó. Từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi ok ok vẫn chết đi hay quá ôi bên cuối rằng lòng uh, ờ, ta phoenix lại đứng dưới mình ta à, nói gì à nói gì à đứng đứng đứng đứng dưới sâu quá nói không nghe thấy nói nó to lên xíu được không được được được cho anh một cung thôi rồi anh ôi trời cung ổ biết rồi đó gặp Đập đi đi đi mặn. Trừ chín tám. I know exactly where you are. lên trên này. Rồi ờ, nó lùi lại rồi. Okay. Bỏ mít nào. Một nó bỏ mít. Mít mít mít. Hay rồi. Đi đi, chạy đi anh. Tiếng. Chứ em này. Cái tên. Hồi máu với tôi. We are Spike planted. Many enemies. Ông trí quá. Mày mày kích anh nè. À. Trên trên trên này, trên này trên này. Đổ ngồi. Last player standing. Có mẹ. Một kitchen một bên city. Một thằng kia này. Bên trên này này. Tụi đây. Kéo nó về đấy. เจอมีดแล้วทำไมมีตัวเมียไอ้หมอนั่นไอ้ตัวไอ้เลย ah, Enemy spotted A. Revealing area. Reloading. There they are. Why loot? Ah! Enemy spotted A. Nah. ôi yếu yếu yếu yếu yếu yếu cực yếu cực yếu vào nó vào quắc mới quắc quắc quắc quắc tuấn còn tôi spike down a one enemy remaining cuối không biết cuối đâu đấy cuối trong current division trong sai tối đây trong sai đằng sau anh kìa dạ, dạ, last player standing ui ôi đang giật tâm ôi Ui, Ai nhờ Con rồi. chó bún ma một tầng nắng nằm dưới khóc chịu tới nhờ hạt này hạt này miu miu miu miu mấy cái anh em Bây cùi. solo B hơi, hơi kinh rồi đấy Đâu Nãy giờ tao vẫn mừng nhường mạng cho đây nào đúng không anh Ôi em mua được nè ừ. Tuấn sắp chuyển nhà về Bến Tre chưa Bến Tre sau ra Phú Quốc đá chết mẹ nó ăn đi Chết mẹ rồi, ẩu ơi ẩu ơi Tại em ơi Đi rồi đéo sướng Ôi trời ơi, nó vô rồi hả? Mù quá Bom, bom một sau này Spike down A Đấy Thằng chết yếu rồi đang lùn thế chịu rồi thế chịu rồi ăn tự chết mẹ mày à để má thảo hấu ti đéo, đéo chạy về luôn ạ tông không tông không tông không lên đây lên đây smoke luôn đấy ra đây reloading reloading Tao không quả luôn, bê đông mày cứt Mặt bè anh ơi Lát Long đông Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Ui mẹ năm nay nấu à. Bắn đấm mồm hao chết kìa. Sang cái One enemy remaining. Thùng chết rồi. ahead. Concentrate over. Kia trái hát rồi anh ơi, ngồi anh này. Đứng đứng đứng đứng dưới chân nó tí nó khạc vô đồ mất. <laughs> lại bạn đấy cho quả smoke anh em thấy thấy, thấy, thấy, thấy bạn em nó nó nó nói gì không em mất mic rồi à thì phải quên là dưới gót chân mình em phải ý lỗi xin lỗi có mít này I know exactly where you are. Lên nổ nhé. Hay. ai? lên. Spike planted. Cái tunnel có cái tunnel là cái chỗ cho. Nhầm nhầm nhầm túp túp túp. Có túp với tunnel. Revealing area. Anh chỉ cái màn game ấy thì anh chết ở đâu mày phải đoán được chứ thịt con nữa em này mày chơi này mát à cũng lên cao phát mẹ mắt để lên đầu đúng ta oh, nó rồi mày à? vào này mày mày vào ui puta. Đi con mẹ. You will not kill my allies. Spike planted. Bắn trên thùng cao nhá, thùng thùng này này. Last player standing. Ah! Đây. Làm được. À, Chưa, sau. Ăn thằng này được. được. Khó chịu ấy à. Ai ứa luôn này. Để được không? Imagine if I died right now. So funny. Tí được. mày cây chay à vào này mẫn sau ra thằng này mẫn trời ơi tuấn ơi trên ờ, đầu nó đông rồi phát là bom này bãi luôn spike planted địt cô mỡ trời ơi mẹ hai thằng ở đây nha không vàng à? À đây đây đây đây đây. Sau đây. Hai thằng bên đó, một thằng uh, sau thùng City vàng. một, một thằng thùng vàng. Xin đấy đi. Đây rồi. B nghe giống tiếng B không không? Không. Ở đây. Kì mẹ hai Spike down A. Ô, oh, 120, 120 xe góc trái tôi đây. Từ đây, đợi anh á. One enemy remaining. Tôi không biết. Nó A rồi. Đặt bom, đặt, đặt, đặt bom chưa? Chưa, chưa, chưa. Từ từ. sai. Nó về rồi đấy. Bom, đang bom Bom đâu á? Còn lỗi Nè nè Gần này ui Phải luôn Mẹ nó lên trên rồi bên screen chọc dart đây anh cung nè cam này lỗi à. cung lỗi cung lỗi ok ok không bay không bay không bay sau này nhé Reloading. Enemy spotted B. Đặt ủa? Bom à? Vào chưa? Chưa được đâu anh thua anh nó khó. Last player standing. Bye không? Bye. Má ai đây? Trời ơi. Cần dạ. có, cần có. Nít có ai? À? dưới này có súng không à chỉnh này từ nha từ nha thằng ờ, đứng sau bên này dắt dắt máy móc nhà móc nhà có, thằng móc nhà đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi vào được chưa có móc này vào đi được em đứng đợi móc chưa Enemy Spike down A. Enemy tagged. Một heaven. Mình mong một heaven. Cứ bắn đi, cứ cứ cứ cứ bắn đi, em đứng đợi em móc đây. <laughs> bắn tới trắng mang luôn mà. chứ Má One enemy remaining. Mắc cuối. Ờ vâng, sai. Hai. Nó tưởng. rồi. Reload. Work chưa? Còn. Nó sai vô đi. together. What happened now? What happened? What happened? Có tường có gì là bom rồi. One enemy remaining. Mình cuối. They will cover. Concealment. Vale. Enemy spotted A. Someone's A. I know exactly where you are. Fuck. Oh. Có info lùi rồi rồi cao quá không quét được info rồi chơi chéo đi ủa móc à mid nó mid hết rồi ờ, <laughs> trời mù mất game ok em set up đây đây là set up luôn anh là dạ, anh em mình đi về à set up đây đi về chứ There. một quả quả đấy ở đây đây không được không được tao thùng vàng này oh, okay. căng trời ơi căng hiệu yếu đấy Sao mày chơi mà đéo mua súng hả em? Một city, một city. City một sai. Trên trên trên top trên top chưa 80 đi. One enemy remaining. Cuối không biết. Cuối à, thằng qua đi mid rồi. Tường ở đâu vậy? You will not kill my allies. Thùng vàng, thùng vàng. Bốn. Nó vô từ khi nào vậy? One enemy remaining. Blocking vision. Huh? Concealment. Here. Reloading. thằng thù vào nó bút flash. Qua này. Concealment. Enemy spotted me. Has Ôi ôi, móc nữa. Reloading. rồi này. Placing swarm grenade. No mercy. Swarm grenade out. Check. Standing ahead. Ờ, bắn từ từ. One enemy remaining. Sau sai cuối thôi. Đi. Reloading. Đeo vé đâu. Vé thì anh em từ chết chụp ảnh mày uh, Tuấn ah! đau tê screen này ba được Reloading. Placing alarm bot. Initiated. trừ 80 Gần đây bạn Đấy. Cuối không biết Cũng mắc Revealing area Còn mẹ nó tính rồi Concealment Obscuring vision view của mẹ nó trái chừng người Off your feet! Mà cam ok, trời ơi Last player standing Thằng thùng cao ấy Rồi, ngỏm rồi Kìa, nó đi trong đường nhỏ Ồ, lên cao đây. Ồ, men trên cao. Một thằng biết. Mẹ, thằng kia nó trêu đùa con boss của anh. <laughs> Một thằng đứng trong sai nhá. Vô đặt bom đi, em có ulti này không đặt được đâu. Swarm grenade someone to aid. Careful now. Okay. Người vậy. Một team. Reload him. Hai vẫn. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. I know exactly. Finished. Well, I'm somewhat, somewhat. mẹ tối thế đấy một đòn elbow nha hai green cuối 30 seconds left. Mình có bom. Nó ra. Shock dart. standing. Gần có. Spike down A. Một đá ra mid nha anh em ơi. Sát có. Tí hết luôn. Đùa em ơi Vứt bom anh cầm cho này Đấy Mid này Một mid Mid dưới 80 Last player standing. Ôi trời ơi, 130 Sao kìa hai con keo clutch gì không nhờ 100k 30 seconds left. Ờ. Anh ấy kiếm tiền là dễ. Hai thằng yếu. Đợt sau. Anh biết. Đấy, anh tỉnh rượu anh cảm thấy rất là vui. Ra thôi. Turn out. 2009 mà mình nó không bay đâu, buồn bay cũng không con đủ đâu mà bay anh tính bay mày đi lợn ăn đi ô b không thằng nào này lợn lợn nước phú quốc kìa lợn nước phú quốc mẹ mày b clear chưa chắc thằng vàng nhỉ? ba ba vào B đi. B. Bọn em về city đi, tao tao đi mid. Đây. Placing Ủa? À. Một nhà mình này. Anh nhìn nhà đi, em nhìn trái trái nhìn nhìn. Nhà, nhà, nhà đi, nhà đi, nhà đi. ของมึงนานใครตัวไหน Hey. Take flight. Out of the charges. Okay. Enemy mark. Lord. Yeah. <laughs> right. Last player standing. One enemy remaining. Attackers win. I was not meant for.